Hello, xin chào các bạn và hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình giảm cái tiếng ồn cho video khi mình uh, quay video màn hình như này khi quay video màn hình như này thì các bạn sẽ có thường có một số cái gọi là tạp âm ấy tạp âm hoặc là cái âm uh, cái âm thanh không mong muốn âm thanh uh, ồn ồn do ví dụ như là bạn quay máy tính này sẽ có cái tiếng ồn của của cái máy tính chúng ta chạy này nó ẻ ẻ ẻ ấy chúng ta sẽ giảm cái âm thanh này đi và hôm nay mình sẽ sử dụng cái phần mềm đó là Camtasia Studio 9 cái phiên bản này các bạn có thể download trên mạng nhé nó hoàn toàn miễn phí luôn làm cái này các bạn chắc chỉ mất một phút thôi các bạn mở Camtasia 9 lên nhá mở lên này các bạn à, từ đây các bạn sẽ tìm đến cái à, tìm đến cái cái video mà các bạn à, muốn à, muốn giảm tiếng ồn ví dụ mình sẽ giảm về tiếng ồn cái video lần à, này đi đây đây kia đây là các bản gốc các bạn nghe nhé sẽ có tiếng ồn ok các bạn chuột phải vào biểu tượng mạng chọn open network and internet settings đấy các bạn nghe nghe tiếng ẻ ẻ ẻ ẻ nó ồn đúng không các bạn làm một thủ thuật rất đơn giản như thế này đó là thêm cái hiệu ứng các bạn ừ, nhìn sang bên ờ, trái đây bấm vào chữ màu này xong bấm vào audio effects ok đây các bạn sẽ nhìn thấy là noise remover ở ờ, oh, noise remover ok thì các bạn sẽ đây nghĩa là có nghĩa là xóa bỏ những cái âm thanh ồn ào đi ấy các bạn sẽ kéo kéo nó vào và đặt vào cái phần âm thanh này này ok vậy là xong các bạn nghe lại nhé ok các bạn chuột phải vào biểu tượng mạng chọn Open Network and Internet Settings ok các bạn nghe thấy là êm hơn rất nhiều luôn Đấy. và cái này nó lại chả phải tốn công sức gì các bạn chỉ kéo và đặt vào thôi ok mất chưa đến một phút nữa ừ. Còn nếu bạn muốn ờ, xóa bỏ cái hiệu ứng này đi bởi bởi vì ờ, khả năng là nó sẽ làm âm thanh nó hơi méo đi một tí các bạn ờ, muốn xóa bỏ đi bấm vào chuột phải vào phần âm thanh này xong bấm vào remove all effects ok thế là xong lại quay trở lại ồn ào như bình thường ấy ok các bạn chuột phải vào biểu tượng mạng chọn open network and internet settings ok nhưng mình vẫn thích cái này hơn kéo nó vào đây đấy đệm hơn rất nhiều ok vậy là mình đã chia sẻ xong cái cách mà mình giảm ồn cho video xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo